あ trăng sao này chẳng đem đèn con cá chẳng tặng quà cho bé chưa Chẳng đem đèn ông sao này Chẳng đem đèn con cá Chẳng tặng quà cho bé thơ Tiếng trong vang khắp làng Ánh trăng soi phố phường Dương đoàn rồng lớn thăm nhà chẳng hỏi thăm bé có quà hay chưa chẳng đem đèn ông sao này chẳng đem đèn con cá chẳng tặng quà cho bé thơ tiếng trong vang khắp làng ánh trăng soi phố phường dương đoàn